Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nuôi rái cá quan giả Là tôi mới vừa mua ba con rái cá quan giả này về Thì rái cá quan giả lần đầu tiên bạn tiếp xúc nó Đưa ngón tay thử coi Nó rất là hung dữ đó nha Rái cá quan giả nó rất là hung dữ đó, thấy không? Thấy nó thật không? Bởi vậy các bạn phải mua một cái găng tay chống cắt giống như tôi nè Để bắt nó là mình phải dùng găng tay chống cắt mà tôi đem một lúc hai bao tay luôn Để nó cắn mình không có bị đau, hiểu không? Thì nó cắn mình riết nó quen nó sẽ không sợ mình nữa Mà mình cũng không bị chảy máu thì trái cá hoang dã các bạn nuôi thì phải phải, phải như vậy và tôi rất là bực mình luôn á mấy cái thằng bán trái cá buôn lậu này trời ơi tối ngày nó cứ gọi kêu tôi mua trái cá hoài à mà nó bán cho tôi trái cá chết mới khổ quá chứ nè các bạn coi nè giờ tôi bắt trái cá ra lần nào ờ, tôi mua trái cá cũng toàn nhầm trái cá bị bệnh bị chết gì đâu không à mà về giải cứu cho tôi nó đó nè nè đó nó đưa con rái cá các bạn thấy không rái cá gì đâu ốm đói cái bụng mà hớp vô luôn chết đói á các bạn người ta không bao giờ mà bắt mà chừa lại đáy cá người ta bắt tận bắt diệt đáng lẽ bắt đáy cá mà muốn bán cho người ta để, để kinh doanh thì ít ra cũng phải bắt một trong một cái ổ phải chừa lại ít nhất một đến hai con để cho nó sinh tồn còn cái này bắt hết dọn hết ổ của người ta luôn không để con mẹ còn con con để nuôi nữa rồi bán cho mình rồi rồi để ở nhà không ai mua rồi để cho con rái cá chết đói rồi chết rồi tới lúc giao mình thì mình rồi nó chết thì mình là người thiệt thòi đó bởi vì các bạn không có biết là mua là bị người ta lừa còn tôi mua bị lừa cũng không sao bởi vì tôi có điều kiện tôi nuôi được tôi uh, ờ, cũng đỡ đi rồi nó chui ra nè nó chui ra nó khắn tôi nè đó bây giờ tôi phải cho nó bú sữa và đặc biệt là tụi này là tôi nhìn là thấy nó mọc răng hết rồi nên tôi cho nó uống sữa bằng ống chích sau đó tôi cho nó uống kèm theo là simeta cái này là bột tiêu hóa dành cho trẻ em đó cầm ị á để tránh nó uống sữa vô nó bị tiêu chảy rối loạn tiêu hóa nó bệnh nó chết thì bây giờ tôi cho đáy cá uống sữa đây các bạn nhớ nha thì mấy con này là bà tập cho nó ăn hộp thức ăn luôn được rồi đó tôi mua thức ăn chó loại này là 16 ngàn một bịch nè chứ sữa của nó là uống là Vinamilk không được các bạn phải nhớ tiêu dạy hướng dẫn sao nhớ kỹ như vậy để biết cách nuôi rái cá nhìn hai con rái cá ốm đói kia là phải cho nó bú trước chứ không thôi nó chết đói ok tiêu tự xử đi nha và các bạn phải nhớ là nhớ đăng ký cái kênh youtube mới của tiêu đó là mmen tiêu đăng ký cái kênh đó bởi vì tôi sẽ đi lặn biển với nghiên cứu thế giới dưới biển á thì tôi sử dụng kênh đó còn cái kênh youtube này á, thì tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm nuôi rái cá thôi với kinh nghiệm nuôi các loại động vật khác dữ không đó đối với những con rái cá lớn như vậy mình phải nuôi nhốt không được thả ra và cho nó ăn riết khi nào mà nó quen mình thì thôi nó hết hừ mình thì mình mới thả nó đó thì nuôi rái cá này các bạn cần phải có một cái lồng lớn lồng nuôi chó lớn á đó. rồi cứ đái nó ỉa thì xuống cái cái gầm bữa lồng thì mình lao dọn mỗi ngày mình nuôi nó giống như trong lòng rồi đó ờ, bây giờ con này nó cũng quen quen nó đang ăn hộp thức ăn ờ, quen rồi đó mà nó còn dữ lắm nên phải nhốt nó như vậy rồi đây là cứt rái cá bị tiêu chảy sau khi uống sữa và tiếp xúc với môi trường của con người lần đầu tiên rái cá dễ bị dị ứng bởi vì những cái vi trùng ở dưới đất nó rất là dơ nó đã bị dính tiêu chảy rồi nếu mà uống simeta cũng không hiệu quả thì mình phải chích các bạn nhớ như vậy nha đây là thuốc cam mị loại đặc biệt dành cho rái cá Ê, chích nhẹ nhẹ thôi, nó nó đau á à, cái loại thuốc này thì chỉ có chuyên dụng các bạn được cấp phép ờ, của ờ, thú y mới được ờ, sử dụng nên tôi cũng không thể nói tên mất không các bạn mua nhầm thì uh, thú mà bị bệnh thì nói tôi biết thôi đó bây giờ nó khỏe rồi nè ừ, easy à, khỏe không có hết bệnh nha còn đây là gel dinh dưỡng dành cho rái cá khi mà nó bị tiêu chảy à, thành bao tử của nó với ruột của nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi nếu mà mình cho nó bú sữa tiếp cho nó ăn uống này nọ thì nó dễ bị tổn thương và nó lủng bao tử hoặc là nó chết luôn đó bởi vậy mình phải cho nó ăn gieo dinh dưỡng này